quá wow, rồi còn một khí bành kia luôn các bạn dạ đây ở khu vực này có mà tụ này cả nhà đây một con nữa wow wow thời tới rồi đã không nổi các bạn ơi quá trời rồi thôi đấy mình sẽ bắt được một con cua biển nữa nha có cua biển hả ừ ở đây, có cua biển nhiều nữa <laughs> cua biển nha đó bạn thấy chưa không nước là khó bắt luôn á nha biển đây cua biển các bạn ơi hết sảy còn vậy rồi dương xin chào tất cả các bạn đến với vlog của dương nha các bạn ơi hello xin chào cả nhà nha thì à, hôm nay Dương sẽ đi dưới ờ, Phước An ờ, Nhân Trạch nha mình à, đi xuống cái khu dưới này à, cái gừng gừng ngập mặn mà bỏ quan nha các bạn ở đây à, tôm tép rất là nhiều à, với lại à, có tôm tích biển nữa nha hôm nay mình sẽ à, quay cho các bạn xem cái à, không cảnh ở đây nha đây là ta bơm cát hết trơn rồi nhưng mà còn à, cái đường kinh này đó các bạn đó là cạn nha mình xuống đây mình sẽ săn bắt cái này mấy anh em mình săn bắt buổi sáng đây nha đi cũng hơi chùi xíu rồi rồi rồi mấy... cả cả nhà mà thấy mà hay á cả nhà cho mình một cái nút ờ, đăng ký và muốn subscribe và ờ, nút chia sẻ nha các bạn rồi mọi người theo mấy anh em mình xuống dưới à, đi xuống dưới cái ờ, đường kinh cạn này nha đây, khu này ta bỏ quan hết rồi nước tối nó tràn lên đây luôn nè còn cái cái kinh này thì cạn này người ta quy hoạch rồi bỏ quan hết rồi nhưng chỉ còn có cái kinh này là có nước thôi còn ở trên là ta bơm cát ờ, hết trơn rồi đó đây là cái ờ, khu này đang bơm đây nè nhưng mà người ta nghỉ tết á ô mình đi hình như lộng đường rồi đây em nước còn nhiều nữa nên hôm nay nước còn nhiều ạ hôm nay nước còn nhiều không bữa ờ, lắm đây không thấy cũng gần gì anh ơi mình đi chở ờ, mình à, xuống đây mình thử cũng tích ha cái này là người ta bỏ rồi bỏ rồi đó mà ta nói chung là, là lâu lâu đi thăm bữa vậy đó có tôm có mực bự thì ta bắt còn cua biển luôn không có thì thôi ta không bắt cái à, nước đục là cái điện đi hay ngắt anh không biết ừ. không nó không có hàng luôn nó xuống cùng rồi không dạ. cái chỗ này hôm bữa bắt con rồi nè ừ. cái này không có biển ấy à, phân tích nó bối xuống khúc là lợn mai nó không có làm sâu nữa làm sâu nó có nó còn khúc là nó ở bạ rồi rồi nè đây tôm con mạnh mạnh không các bạn đó mình ở đây tôm dữ dằn lắm á tôm thú nó mới búng đi được rồi sẵn con rồi bắt được con sẵn con rồi nè rồi tôm con nào đấy mạnh mạnh không á ở đây đó. nè lên tôm thì đây lự chứ á tại tôm tích Đấy, gọi nhảy gọi gọi nhảy hết rồi tại chúng tôm tích ở đây tôm cá thì đầy chắc chưa xuống đây lần nào đúng không cái đục cô nó cái đục nó tôm đấy bắt kiếm tôm không hay luôn anh đây anh phải chặn ờ, khúc khúc khúc nó đi theo đó hiểu không em mọt em học chưa anh em ơi vô anh em ơi vô không vô rồi rồi hồi dính con tôi thú bự ôi dính một quá trời đã luôn rồi hết biết rồi đây tôm thì đây không chú là dính không dính ôi con mạnh kia luôn à, bạn à, tôm này là tôm ờ, ở dưới quê mình thì kêu bằng tép bạc nha ở đây thì ta kêu bằng tôm thôi con nào nó chán chán không nè mò tôm chán thì em chạy lên gần thuộc của biển đi dạ. quá trời tôm này. chưa có cây này cá nhóc luôn nè đây, đây là con tôm sú nè này không có bự nha tôm sú con nói chung là cái này là ăn cũng được tôm hả cái gì em trai trời ơi trời hốt cái mấy con luôn lắm ơi rồi dục ngoại trơn trời ơi tôm dục đâu đó nhiều lắm em bên anh bên nè trời ơi ây da ôi con tôm cản cản không nè yeah. cái đừng có cua nha đây có cua nha lắm kẹp tê lắm á dở lên là dính nó càng không á cắn nó nó cắn mình đó rồi ừ đắp hai mé trời giờ đắp nó ngồi đây luôn á không được thôi cởi đi không cởi đi còn này dữ lắm còn cởi đi cát mà không được hai con ngồi dùng đâm hả mở đi cởi đi mở đi mở đi Ây dạ, không sao đâu chứ bỏ ok con nào vô được vô vô đúng thế là đừng cho chuối lại đừng cho nó gãy gãi hốt cái nó đông dạ đó chạy đó ôi nó lên mé nè quá dở mấy cái giống này mấy giống như thế này thì mình bao luôn tôm rồi bình bình tôm thì khỏi nói rồi hộp mò được hả rồi rồi hốt tay hai ba con nè rồi ra ngoài con thả bớt nè dạ. con đó là con chơi con nói con xình con chép mà nó chết rồi là con cá đục này đó, tôm này ôi nó lừ như này chân luôn trời ơi bỏ ngoài không vậy có này dương giống gì thả bớt á mà này là mấy mấy con cá này là cá bóng cát này nó này cái này khô khô ngon chảy luôn nè này con nè ai con gì vậy đâu đâu chả lòi nó vậy tôm nè không cá ở giữa này hơi sâu ta đó, ờ, đúng, ờ, đúng vô hang kiếm ờ, được cái hang ngon đây một cái méo có cái hang mình làm ừ có hang của cua ô nắm <laughs> luôn ghê yeah tới công chuyện rồi tới chuyện này, này lần kia còn mê nữa chưa à. đâu này gặp dưới quê mình cái là thôi rồi bắt hết trơn mà không còn tới mình đâu chắc không còn đâu xe một trăm trăm bún ra bún lưng nữa phạt phạt <laughs> em làm gì giờ nó bún em làm gì giờ hồi bữa hồi bữa hồi bữa mà... hồi bữa con, tôm bự nó bún ngang cái lưng em á mà em nói cá đó nó bún cái lưng à, à. em nói cá gì bự quá anh dương ơi đó à. con tôm đó gì hả ừ búng xèo ngang lưng em luôn cái áo mình không màu đẹp màu vàng mà. bự không cua biển nhỏ, nhỏ mà đâu bự đâu lượm kẹp à, em bắt thôi cho kẹp ô oh. cầm nó cây quay đưa cua cây ô oh, yeah. Rồi các bạn cua biển đây con cua biển nha <laughs> em bắt mà con ơi con như này nó đâm lự cho mọi người nó là em đẹp nó xuống liền chứ <laughs> rồi chúng chúng là đè đè mà xuống liền chứ đâu để cho mà kẹt chưa hang à con tôm bún ở ngoài à, con tôm hành ký <laughs> con tôm hành ký à, cá tôm cá dục cái tôm nhân mặn một con tôm hành ký Bốn dạ, dạ, dạ, Ờ này ít á, chúng nó anh kia. Ơi, mình sẽ bắt được một con cua biển nữa nha. có cua biển nữa hả? Ừ. Ở đây, có ờ. cua biển nhiều luôn. <laughs> Wow, cua biển nha. Ờ. Đó. Bạn thấy chưa? Ở đây cua biển nhiều. Luôn. Ừ. à, Có mồi rồi, có mồi nè ơi. Thôi bây giờ mình không ăn tôm tích đi, làm tôm tích à, không ăn rồi đúng không? Ừ. Bây giờ mình ăn cua biển. Cua biển đúng không? Ừ. Vậy vậy vậy. Cấm cấm cấm khóa bự anh em ơi. Chừng đó. Khóa rồi. Bắt luôn. cái cua nó cấm đỡ đi qua bự anh em ơi đâu trở lên đây chưa. bạn ông tay hút không quả chạy luôn bằng công tay anh em ơi chạy ra không đâu bằng công tay là ba lớn quá bự cái càng dính chưa dính chưa dính rồi dính rồi à. trời ơi chạy cái đầu xình không luôn đâu đâu để đây anh em ơi con cúm quá con cúm anh em ơi quả chạy, con cúm rồi đâu ờ. quay đâu quay đâu quay quá trời con cúm anh em ơi bành kia luôn không gửi sạch ờ. đây gửi sạch đây ờ. quá rồi rồi con thấy kìa ê ê ba ơi <laughs> quá càng anh em ơi đây em lão mình vừa bắt được con cúp bự đây con đó anh em ơi có nữa hả hai con wow à. hai con luôn hai con luôn là hai chậm nó đó hả rồi hai chồng ủa hai hai con hả ta hai con vậy? luôn càng cúp này to đây, đây con cái nha các bạn đây là con đực nha các bạn quá rồi em bò được 10 ngàn là có cúng đó lợm ơi yeah, em lượm đang xuống dưới à, chặn cái lưới ở dưới nghe các bạn đó chặn cái lưới dưới đây để uh, mình mò trên này mò dài xuống cho tôm nó vô trong lưới mình nha Rồi anh em mình chuẩn bị lên trên này uh, lên đầu trên này mò xuống chừng trăm mét ha không tới nữa 50 mét à. nay nước hơi nhiều xíu mình đi uh, hơi sớm nước hơi nhiều xíu với lại trên kia nó xả đùng xả đùng á cho nên là nước nó nhiều nha vô trong mấy cái hang mấy cái mé nó quặn thôi ừ đó đó con gì bốn đầu anh vậy con kìa ôi ôi con mạnh kia luôn ôi ôi ôi ôi ôi ôi ừ, bốn cục bé nó heo cục bé không anh ơi ừ nước trẻ nó dội vô bé được con mạnh không á ừ tôm ờ, heo mồi ít cũng tôm mà ờ, con mùi không heo ừ. anh trai cái đâu rồi đang bắt bắt bò bắt cái này đang bắt cua hả bắt cua nó nó dựa vô mé lại mai nước chảy này nó dựa vô mé nằm á tao bụi bụi không á ừ. mình vô cái hối này kìa em ở đây ở trong hối luôn em bắt luôn ó ó ó bội rồi tiêu luôn bội rồi nó dưới nước dưới cái sâu luôn ở trên ừ nó dựa vô mé không à tiêu rồi muốn tiêu luôn quá bún chặt chặt chặt luôn này có tâm số là bự bự không á đúng rồi ừ cái lỗ này như nó mới lỡ thêm cái gì lỗ nó, nó chảy nhiều đó nè nó sụp cây luôn đó ờ à, hôm nay nước chảy quá ít tôm đó, mình mình mình nữa mình xuống ờ, cái lưới mình nhiều á ừ. đây mình chạy nhiều cá cái trâu rồi chạy rồi nó nằm đâu vô đây sâu quá rồi hốt nhát nha hốt đầu bữa nay nước sâu quá các bạn ơi nay sâu quá rồi nước chảy nước chảy mạnh nữa nước sâu mà chảy mạnh nữa con này chắc không đủ anh em mình cũng ăn được da tôm đông ôi con nào con lấy chẳng chả không à ừ, bự không mà mà cái ở vừa hết rồi ừ giữa thấy cái cái dòng cái dòng trẻ mình nó nó, nó ngăn lại nó bự nó đất ừ đúng rồi cá đụng em nhóc hết chưa cái gì ờ không được cái gì có chân trơn của mình á ừ ôi dựa thấy cái cái hối này nhóc luôn lắm ơi thì đó nó chạy buồn buồn nó ừ nó đó nhưng mà nhận đi đặng anh để cho em thấy rồi ôi nhóc luôn nè nó nằm cũng dự này nó nằm lừ à, lừ luôn quá cây này chưa mòn hả cái này nè không có đâu anh nó bận lỏng nó trống rồi phải nó có ấy hiện ví dụ thì mấy cái hối nó chảy này nè đó đó đó, đó. ôi nó nằm nhóc luôn còn rồi mấy con ở nó bún vậy. Rồi con tôm bự nó bún nó bự rồi ờ, con bực. Nó bún vô cái thùng nó cái cục đó. Con tôm bự nó bún vô giọt bực luôn. À, à, à. Ôi ôi. Ôi. Người đâu rồi nó? Nó đâu rồi? Nó đi nó đi rồi, nó đi rồi. À, Có cua không chị? Con bà chí ơi. Chim ve rồi Chúng bắt luôn vậy Tới ông Không Đó Ôi dụi mấy hối thì lượng luôn à Gọi dạ. rồi gọi ờ, Đây nó nóc rồi Dương đi gọi đi rồi anh, anh đi qua chung hai anh em mình ăn mà dễ mà dễ bỏ vô đó chứ Vô đó dụi Rồi Nằm nó nằm nó, nó lụi với cái anh đi qua chung với em ăn cho mà dễ bỏ vô chứ coi ừ. cũng nhiều em ơi chứ không ít đâu lợm ơi con nhiều á xuống hả đưa em xuống anh tôm này cũng nhiều hết đâu mà bự luôn mà mà ngạt nó bắt không được nó chạy ờ, quá em bắt có chợ luôn đó vậy nó chạy quá thú bún rồi nó quặng mới hói bên nhiều hơn đây để ít đây hố nước dài vậy cá chốt nè ơi là mới chốt rồi đây cá chốt còn khô nha chứ mà khô nó coi nó coi ăn nếu mà có hàng là kiếm cua nếu có hàng có cua cua cá có hàng là có cua á ăn thả cá chứ không có cua đâu cá còn ngon nữa Ủa, Bây giờ dỡ cái lưới nãy lên này, dỡ lưới nãy lên là mình à, Ô, vô à vô à vô rồi. À. Vô gì vậy? Vô mực. Quá ngon anh em ơi. Ở khía đồ nữa nè. Khía cua. Wow. Quá im anh em ơi. Quá im mà, quá im mà. Quá im. luôn hả? À, một Có. mấy cua. Không biết nữa. Không biết nữa coi coi. Hai con cua luôn mà khía. Quá im, quá im. Ô ô con mà khía bành chi. con mà khía bành chi. Nó chạy nó chạy kìa. Ê, quá ngon quá ngon. Ôi ơi ơi nó chạy chạy mà không vậy nào ấy chạy chạy chạy rồi bà tuột bà tuột bà tuột bà tuột tuột anh em ơi con này là con này bà tuột hả tuột quá wow rồi còn một khí anh kia luôn các bạn dạ đây ở khu vực này có bà tuột này cả nhà con tuột dạ nó cả xíu này mình à, mình luộc nó luôn được hai con bà tuột vậy hai đây đây đây đây đây con ừ. luôn đấy các bạn ơi đây ôi cái tô nó hút đã đấy nha đây con này đây con này đây con này cái tô nó hút đã chứ à Nè, đá nè, cái con nè. Gít gít nè. Ừ, tôi nó hút nè. Ôi thấy ghê quá. <laughs> nè các bạn đây là à, con mà tuộc sống luôn nha các bạn đó tươi rối luôn nha nè Đúng wow đây wow họ cắn đó nó không cắn đâu nó hút á tôi nó hút thôi cua biển cua biển cua biển luôn hả ừ, mấy con con này cũng cạn chứ vậy cái nước chảy nhiều quá nó mạnh quá nè phom nè phom nè ơi có cua biển bự nè đang con cũng cũng cúm nè con cúm nè ừ để cua biển bự nè Ê, nó kẹp có mọi này bay vậy là cái lưới mình đem không lầm các bạn ơi bà khía bà khía nè ôi nó kẹp nó ăn tôm luôn nè ấy nó chạy đó chạy nước này gọi đó xuống nước là khó bắt luôn á nha bể vậy cô bể các bạn ơi nó sảy còn bảy luôn rồi à. ấy ờ. ấy <laughs> đâu rồi đâu rồi đấy kẹp kẹp đấy ừ, ừ, ừ. kẹp kẹp kẹp cái kẹp cái chúng <laughs> ta vô kẹp cái hết rồi rồi ok mình trở lên chảnh mò cái đường đó hay gì ừ, quá anh em ơi ngọt quá ngọt à ơi quá không bữa nay nước chảy nhiều lắm các bạn ơi nhưng mà à, con heo à, con con heo nào con heo nước nước chảy rất là nhiều nhưng mà à. hành quả của anh em mình thì cũng không có mà mà mà mệt nha các bạn Chờ mình ít hơn là không rồi nhưng mà đi, đi, lên bên kia lên, lên, lên, lên, lên, để mình lên cút chảy nó ít chảy đó ờ, rồi mình mò có hậu quả ờ, hiệu có nghĩa là cho có hậu quả gì mình ra cho bạn nha hấp dẫn cái gì qua các bạn coi rồi bây giờ mình sẽ lên kia ở đây nước hôm ờ, nay nhiều quá à. bắt uh, không có nhiều để mình lên bên kia coi có rồi, gì chuẩn bị đầu lên kia rồi dạ. rồi ra quay ra Ô, ừ, đừng xuống các bạn ơi. Đây con nè, đây con nè. Đây đừng xuống nữa. Đây con nè. Ô. <laughs> Ôi, tôm nữa nè. Ôi ơi. Wow. Đẩy đi lên kia đi bóp cái đất đó. Ôi gọi ra ngoài rồi. Tôm búng ra ngoài. Nó làm cái đắt đó. Đó, bây giờ bây giờ lên đây là bắt tôm nhà nó. Tôm. Con bệnh bệnh không nè. À. Tôm này. Tôm nó bự. Tại nước chảy nhiều quá đó. Tôm bự. Tôm nhỏ đi. Rồi ca comment thích thích lên giờ vậy. Rồi. Đây nè, mình sẽ cho các bạn xem một cái con tôm sú. Da. Su <laughs> nha. Ừ, có đường sú đã lắm. Sú cái tay á. Cầm à. nó đã cái tay. Chí đây sao không tới lượt em ta <laughs> chiến nó không tới lượt em <laughs> chưa từ từ cầm xuống lên lên đá ta nó bự uống hư hự vậy mình hết ngang bữa nay nước lớn nó cho bạn không trúng vô ngực á chứ qua ngang là nước gần rộng mà trúng vô ngực là bị tặc họ luôn đẩy một con nữa wow wow thời tới rồi đã không nổi các bạn ơi quá trời rồi thời tới đã không nổi rồi để ra dằn đi rồi đi hối đừng không cái đó cái đó có tôm á nằm như gốc cây vậy đó chí ơi nằm phơi cạn cứng ngắt hả à? thời tới đã không nổi thời tới cương kịp biết sao các bạn mình lắng lắng xuống này nè mình kiếm người sú cho trên đây đây nè đây là con tôm sú nữa nè mà không bự nha mình tính mình tính lắng lắng với kiếm người sú mà trên đây không có sú đâu các bạn trên bờ à. chỉ có tán